chào tất cả anh em khi ờ, nhắc đến chơi tài xỉu đánh tài xỉu ấy, thì anh em biết đấy tài xỉu thì nó là một cái ờ, trò chơi giải trí từ ngày xưa rồi của ờ, bà con ở khu vực miền Tây Nam Bộ và một số khu vực ví dụ như là Sài Gòn hoặc là nói chung là khu vực ờ, phía nam phía nam Việt Nam à, nhưng bây giờ ấy, cái tài xỉu ấy thì cũng chơi khá phổ biến ở khu vực ờ, miền Bắc Việt Nam như khu vực Hà Nội hoặc là Lạng Sơn hoặc là một số vùng nữa Bắc Ninh mấy nước thì cũng được phổ biến khá là rộng rãi thế bây giờ tài xỉu thì có như nào như nào gọi là tài như nào gọi là xỉu một số anh em thì cũng ờ, chỉ nghe nói về tài xỉu thôi chứ chưa chắc ờ, biết là luật chơi như nào thì tôi xin ờ, mạn phép tôi giới thiệu sơ qua tài có nghĩa là như nào tài gọi là từ 11 điểm trở lên ví dụ như là cộng 3 số này 551 này như thế này gọi là tài còn từ 10 điểm trở xuống 145 này thì gọi là xỉu còn à, bảo hay còn gọi là bảo ví dụ này ba con cùng một mặt này gọi là bảo bảo thì như này gọi là bảo xỉu rồi thì à, mặt xỉu hòa tiền gọi là về tiền còn mặt tài thì nhà cái vơ cả còn à, bảo lục thì nó ngược lại là mặt tài về tiền còn cái vơ hết ờ, mặt xỉu đó tôi vừa giới thiệu sơ qua còn cái clip này tôi sẽ xin giới thiệu với đây ờ, anh em về cái bộ hột nghiêng tài nghiêng xỉu hay còn gọi là hột liệt liệt tài liệt xỉu như nào có là khi lắc này đây nó là hai cái bộ hột hoàn toàn khác nhau nó một bộ một bộ nó là bộ liệt tài và một bộ là bộ liệt xỉu về hai cái bộ hột này thì cam kết với anh em hoàn toàn không tăng 100% về cái bộ liệt tài ấy, thì khi lắc thì tỷ lệ liệt tài của nó sẽ chiếm từ khoảng à, để tôi cho cái màn hình nó sáng lên một chút cho anh em dễ quan sát về cái bộ liệt tài ấy, khi à, lắc thì tỷ lệ của nó khoảng 73 hoặc là 82 có nghĩa là 7 chén tài 3 chén xỉu hoặc là 7 chén xỉu 3 chén tài hoặc là 82 thì tỷ lệ nó cũng như thế thôi bây giờ tôi sẽ tiến hành là tôi sẽ lắc hột trước và lát nữa tôi sẽ thử nam châm à, muối cũng như thử nước muối này, nam này, dọi đèn cho anh em xem bây giờ tôi sẽ thử trước này trong hai bộ hột này tôi cũng chưa biết đâu là bộ liệt tài đâu là bộ liệt xỉu nên tôi sẽ test kiểm tra trước nhé xỉu rồi tài xỉu xỉu nữa này tiếp tục là xỉu thì qua mấy ván vừa rồi mấy lượt test vừa rồi thì tôi thấy là tỷ lệ của nó xỉu lên nhiều hơn tài thì tôi à, muốn à, giới thiệu đây là bộ liệt xỉu nhé còn đây nó sẽ là bộ liệt tài vì lúc nãy là khi làm clip là tôi cũng để à, lẫn hai bộ hột vào tôi bây giờ tôi phải kiểm tra lại vừa rồi là tôi là thử là mới có hai chén tài còn lại là xỉu hết đúng không ạ tiếp tục vẫn là xỉu rồi 122 vẫn là xỉu rồi khi lắc ấy, thì ai chỉ cần anh em đưa hột vào nhé còn ai lắc cũng được ai làm cái cũng được tỷ lệ lên xỉu của nó rất là lớn hai ba năm này xỉu 10 114 xỉu 6 này hai ba bốn xỉu chín này bây giờ sang 456 đó là sang tài bây giờ tôi sẽ chuyển qua cái bộ hột uh, này là bộ đề tài anh em nhé vừa ném xuống ờ, anh em nhìn này kiểm tra hột khi mình vắt hột xuống là mình đã biết được đâu là tài đó đây chỉ là mình vắt hột bình thường thôi nhé đó. tỷ lệ lên tài rất là nhiều đó. còn bộ hột kia thì cũng thế thôi bây giờ tôi sẽ đắp thử cho anh em xem mấy chén này một chén tài hai chén tài ba chén tài bốn chén tài năm chén tài bây giờ sang một chén xỉu năm tài một xỉu là sáu một độ sáu chén Đó, bây giờ tiếp tục lại quay về tài luôn ba ba năm này giờ sang xỉu bão nhất 3 tháng 1 Đó, vừa 3 tháng 1 bây giờ lại quay về 663 giờ lại 446 ấy 443 tỷ lệ lên tài rất là nhiều nhé 236 ấy à 256 ấy 346 ấy tiếp tục này Đó, bây giờ về xỉu vừa rồi tôi thử cho anh em về cái bộ hột ờ, liệt tài liệt xỉu hay còn gọi là nghiêng tài nghiêng xỉu tôi đã lắc để thấy cho anh em biết thấy sự hiệu quả của nó bây giờ tôi sẽ tiến hành thử ờ, bằng ờ, nước muối Đó, anh em nhìn hột nổi bình thường tiếp tục đến đây hột cũng nổi Để tôi sẽ thử tiến hành thử cho anh em về à, từ 500 đây anh em nhìn này. hoàn toàn không dính không hít gì cả đó bây giờ tôi sẽ dọn đèn cho anh em xem hột hoàn toàn trong suốt anh em nhé rất là đẹp rất là trong đó. thì à, vừa rồi tôi hướng dẫn anh em và giới thiệu với anh em về cái bộ hột à, nghiêng tài nghiêng xỉu hay còn gọi là liệt tài liệt xỉu ở ờ, clip à, đầu clip ấy, mai tôi có bỏ ra một cái con dao và một cái à, miếng à, cái thớt gọi là miếng cây để tôi tiến hành làm một clip nữa là đó là về cái bộ hột tài xỉu bay thì ở cái clip làm về cái bộ hột tài xỉu bay thì tôi sẽ tiến hành tôi sẽ trẻ hột ra để à, giới thiệu luôn với anh em về cái bộ hột à, tài xỉu bay đó thì à, anh em nhớ đón xem ở clip đó nhé chào tạm biệt tất cả anh em